入れちゃんといて he chin ni tlang go ke ni do nak so za fek se te ke thak ka cham pen par ram pam pin ham se nang ma lang ko red bang la le movie ke zo ti leo te kho ke ke lam tha pe chin na pham ku ne le leo te kho ko red tha ni chin nak cha tang ko man se nang he chin ka pa ngam so za do nam pe kam nak nang he chin ka khia ngam hi vel le cham toi te nang ma lang kan du big rose sam pa tam pi la ka nang ma lang yo ngai big hi vel le cham toi te nang ma lang kan du big Tila ka ng malang yung gaybig hồi năng lượng nên gặp tua cơ Tôi đồ lông rồi lùng so lại pa mình là si à Kết thân lông tụi mình khát che đi có si à Nên mình thích làm chạm bộ à có si lại Khi gần đu tuần nạc chứ dông lên the fact lại Cần nụ nạc thêm tu năng hề khó kịp cắt lộn đi lại Kết thân lông nghề tu năng hề và gần dọn đi lại Khi về lấy chạm tôi tê năng mà làm cần hair Rose mà bắt tầm pi lạc ca năng mà làm young ngay big Khi về lấy chạm tôi tê năng mà làm cần hair tâm phi lạc cơ nang ma lang yang ngay bi Nung mi lu luang mi ti va bung hi Kani duot nani dung hi Ta se